Sáng ngày 17 tháng 7, thêm 2.106 ca COVID-19 tại 18 tỉnh thành. Bộ Y tế cho biết trong số này có một ca nhập cảnh và 2.105 ca lây nhiễm trong nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh 1.769 ca, Bình Dương cũng có 124 ca. 1.680 ca được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 đến 6 giờ ngày 17 tháng 7 nước ta có 2.106 ca mắc mới, BN44187 đến 46292. Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. 2.105 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.769 Bình Dương, 124, Đồng Nai, 43, Vĩnh Long 42, Đồng Tháp 41, Bến Tre 34, Khánh Hòa 22, Bình Phước 7, Sóc Trăng 6, Cần Thơ 4, An Giang 3, Hà Nội 2, Bắc Ninh 2, Bình Định 2, Phú Yên 1, Lâm Đồng một Đắk Nông, một Gia Lai, một, trong đó 1.680 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Ca cách ly ngay sau nhập cảnh. BN44238 tại tỉnh An Giang, nữ 49 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 24 tháng 6, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 16 tháng 7 dương tính với SARS-CoV-2. 2.105 ca ghi nhận trong nước, 2 ca BN44187 đến BN44188 tại thành phố Hà Nội là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 7 dương tính với SARS CoV2. BN44189 tại tỉnh Phú Yên, nữ 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, là F1 của BN16055, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 7 dương tính với SARS CoV2. 4K BN44190, BN44305 đến BN44307 tại thành phố Cần Thơ. 3K là các trường hợp F1, 1K liên quan đến chợ Tân An. Kết quả xét nghiệm ngày 15 tháng 7 dương tính với SARS, CoV2. BN44191 tại tỉnh Lâm Đồng, nam 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, là F1 của BN38344, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 7 dương tính với SARS, CoV2. 2K, BN44192, BN44193 tại tỉnh Bắc Ninh, là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 7 dương tính với SARS, COV2. 4 ca BN44194, BN44204, BN44272, BN44294 tại tỉnh Bến Tre, là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 15 tháng 7 dương tính với SARS, CoV2. 41 ca. BN44205 đến BN44234, BN44239 đến BN44249 tại tỉnh Đồng Tháp. 36 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Một ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16 dương tính với SARS, CoV2. 3 ca BN44235 đến BN44237 tại tỉnh An Giang là các trường hợp F1 của BN17323 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 7 dương tính với SARS, CoV2, 22K, BN44250DBN44271 tại tỉnh Khánh Hòa. Một ca là F1 của BN26053, 13 ca trong khu vực đã được phong tỏa, 8 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14 tháng 7 dương tính với SARS, CoV2, 6 ca BN4429 đến BN44300 tại tỉnh Sóc Trăng. 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, một ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh, một ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, một ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Nai, một ca có tiền sử đi về từ tỉnh Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm ngày 15 tháng 7 dương tính với SARS, CoV2. BN44031 tại tỉnh Đắk Nông, nam 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 7 dương tính với SARS, CoV2. BN44302 tại tỉnh Gia Lai, nữ 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Cờ Rông Ba, tỉnh Gia Lai, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 7 dương tính với SARS, CoV2, 2K, BN44303, BN44304 tại tỉnh Bình Định, là các trường hợp trong khu cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16 dương tính với SARS, CoV2, 7K, BN44308 đến BN44314 tại tỉnh Bình Phước, là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 dương tính với SARS, cầu V2. 42 ca, BN44315 đến BN44356 tại tỉnh Vĩnh Long, 38 ca liên quan đến công ty tại huyện Long Hồ, 4 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS, cầu V2, 43 ca, BN44357 đến BN44399 tại tỉnh Đồng Nai, 28 ca là các trường hợp F1, một ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, 14 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS, CoV2. 124 ca, BN44400 đến BN44523 tại tỉnh Bình Dương, 92 ca là các trường hợp F1, 13 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, 19 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS, CoV2. 1769 ca, BN44524 đến BN46292 tại thành phố Hồ Chí Minh. 1.391 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 378 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 44.284 ca ghi nhận trong nước và 2.008 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 42.714 ca, trong đó có 7.246 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Cạn. Có 5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai, Số ca đang điều trị âm tính với SARS, CoV-2. Lần 1, 267, lần 2, 116, lần 3, 118. Tổng số ca được điều trị khỏi, 10.020 ca. Trong ngày 16 tháng 7, có thêm 41.817 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.233.896 liều, trong đó số người đã được tiêm đủ hai mũi là 298.177 người. Gần đây, số ca COVID-19 mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng vọt, đều trên 2.000, có ngày hơn 3.000. Theo chuyên gia, dịch diễn biến phức tạp nên rất khó dự đoán liệu thành phố đã đạt đỉnh dịch hay chưa. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, số lượng ca COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam trong thời gian qua đã tăng rất nhanh. Đây là kết quả sự nỗ lực của các địa phương trên trong công tác rà soát, phát hiện sớm các đối tượng F0 trong khu cách ly, khu phong tỏa, đặc biệt là sàng lọc trong cộng đồng. Ví dụ trong ngày 15 tháng 7, trong vòng 24 giờ thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 3.000 ca. Về việc thành phố Hồ Chí Minh đã đạt đỉnh dịch hay chưa, Thứ trưởng Sơn cho rằng hiện nay tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp nên khó nói. Hiện giờ chưa thể nói chính xác được dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã đạt đỉnh hay chưa. Dịch thành phố Hồ Chí Minh đang leo thang, sớm lắm thì cũng phải một vài ngày nữa mới có thể đưa ra nhận định được. Tuy nhiên, bản thân là những người tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, Chúng tôi hy vọng đỉnh dịch của thành phố Hồ Chí Minh là hiện giờ chúng ta đang đạt được và số ca mắc sẽ giảm dần, Thứ trưởng Sơn nói. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết tại thành phố Hồ Chí Minh số lượng ca mắc tăng rất nhanh nhưng không nên vì thế mà lo ngại. Số lượng ca mắc nhiều chứng tỏ các biện pháp kiểm soát dịch đang có hiệu quả. Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đang được thực hiện rất tích cực. Chúng ta đang tìm kiếm các ca đã mắc từ trước mà chưa phát hiện để phát hiện cho hết. Điều này cũng giống như đang vét cá trong bể cá, càng vét mạnh thì càng bắt được nhiều cá. Khi nào bắt hết được cá mẹ không để cá con nảy nở thì dịch được kiểm soát, số ca mắc hạ xuống, tiến sĩ Nhung nhấn mạnh. Theo chuyên gia, hiện chưa thể dự đoán được bao giờ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt đỉnh. Cá nhân ông cho rằng khoảng 2 tuần nữa, dịch mới đạt đỉnh. Tỷ lệ tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 0,6%. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng cho rằng việc phải làm lúc này là giảm thiểu tác hại của dịch COVID-19 với thành phố Hồ Chí Minh bằng cách tăng cường các nguồn lực về thu dung bệnh nhân, điều trị cũng như chuẩn bị các trang thiết bị đầy đủ. Nếu tính đến phương án điều trị 30.000 ca mắc thì có thể thành phố đáp ứng được về trang thiết bị, nhân lực với điều kiện là vẫn có sự hỗ trợ về nhân lực và trang thiết bị vật tư của Trung ương. Tuy nhiên, thành phố đã chủ động xây dựng kịch bản lên đến 100.000 ca mắc. Đây là kịch bản hết sức khó khăn, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà Trung ương cũng phải có biện pháp hết sức cụ thể để hỗ trợ cho thành phố, Thứ trưởng Sơn cho biết. Theo ông, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng bệnh viện hồi sức COVID-19 với công suất 1.000 giường trong đó có 100 máy thở. Các bệnh viện như chợ rẫy, bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng bố trí mỗi bệnh viện có thể tăng tới 200 giường hồi sức. Vì thế, trong thời gian qua việc điều trị vẫn có thể đảm bảo được. Những trường hợp tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua cũng như một địa phương khác chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền, có bệnh lý ác tính khó điều trị. Chúng ta đang tập trung năng lực y tế chủ yếu giúp người bệnh khi phát hiện triệu chứng thì không trở nặng, đã nặng thì không thể để chuyển hồi sức, đã hồi sức thì cố gắng không tử vong, Thứ trưởng Sơn nói. Tỷ lệ tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 0,6%, trong khi tỷ lệ chung của cả nước là 0,55%. Tỷ lệ tử vong chung trên cả thế giới là 2,15%. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết việc triển khai xét nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh là bài học cho các địa phương khác công suất xét nghiệm tăng lên, việc cập mẫu cho kết quả nhanh hơn, hiện thành phố không còn mẫu tồn sau 24 giờ. Về điều trị, theo Bộ trưởng thành phố đã thiết lập điều trị theo ba đất. nơi điều trị ban đầu dành cho các bệnh nhân không có triệu chứng thì không nhất thiết phải là cơ sở y tế, có thể là ký túc xá, doanh trại quân đội. Với nấc điều trị thứ hai, thành phố cần chuẩn bị thở oxy gọng kính và HFNC, nếu không sẽ rất khó khăn. Đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý không gọi điều trị F0 tại nhà, tránh gây hiểu nhầm. Vì khi F không phải đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng thì mới được cho xuất viện về theo dõi tại nhà.